Xin chào các bác yêu Lan nha Hôm nay thì ờ, mình đến nhà một người bạn là dân chơi ờ, Lan chuyên nghiệp Sau đây thì mình sẽ ờ, quay một số cái hình ảnh về Lan của bạn để các bạn xem mà nếu có nhu cầu mua thì tí nữa mình sẽ để lại số điện thoại của ông chủ ở dưới phần mô tả của kênh đây là một vườn lan thì tương đối là nhiều nhưng đang trong giai đoạn hoàn thiện dàn năm kinh trắng này là bao nhiêu hồi nãy anh đếm là 10 10 kỳ à nhỉ yeah. đấy thì cứ mầm mọc lên này thôi ừ hân tâm ui em ơi cái này nó mà nuôi một năm nữa thì liệu hồn nó phải tính bằng mấy trăm ấy bởi vì cái này nó nuôi thân mà lên dài phát thì liệu hồn với nó ân tâm mà giả 80 triệu thì nhưng mà anh thấy cái này của em thằng Hà ấy coi thế nhỉ những cái dòng này kiểu mình nhân nhiều quá ờ. không mập được không mập nhỉ thân lá này đâu ờ. anh bảo là bé tí nữa trẻ nó ra rồi cái nọ kia thì làm sao mà nó mập được Đấy, các bác có thể thấy cái ờ, thân mầm rất là to có những mầm bằng ngón tay cái thôi và nó dài khoảng hơn một mét Đấy. hòa sổ lao tận dây ao không nhưng mà trụ được cái gốc này đẹp nhỉ tất cả trụ luôn một chỗ này xòe tròn ra này phi điệp tím không mà. nuôi thân thì lá thì vào gần bằng bàn tay này thế thì em mà thế yên tâm mấy thằng này không điên trộm đâu rồi, đây là dàn à, năm cánh trắng Hải Dương à? ha. À. ghê nhỉ? Chính ra cái mầm này để được có à đây là mới nó sẻ gốc được mà. Hai hai cái nhỏ nhỏ nữa đúng không? Ở trên thân nó nở một cái nữa em ạ. Mùi trà. Mình xem ở cái hai cái dưới nó sau này ừ. nó lên thôi, còn cái đấy thì nó 140 triệu ai chà chà sột nhỉ thằng này cũng mấy đấy ông em năm cành trắng tất à nhưng của phú thọ gì định đồng nghèo phú thọ à? thế thằng thằng à, hdo hòa bình của mình đâu em thì ra em tính thường năm cây trắng phú thọ này còi quá treo cửa điện tàng quá tính <laughs> mẹ gặp phải mấy mẹ nó mà năm cây trắng nó phải là loại này này nha <laughs> yeah. mẹ cái này thì thôi <coughs> mẹ ui rồi nó bằng ngón tay cái này không thì đùa cái này tím đất này ăn cái to này là tím đất à vâng. ăn hai cái đấy là xanh đấy xanh à, à xanh thì xanh ờ, đang ờ, chờ chỗ hoa đấy rồi chỗ hoa thì vào đấy nhà em chắc phải được tầm à, trăm à rồi cái kích thước thì không phải bàn nha đếm thân gốc nào rồi nhiều này thì đếm gì năm này năm bốn này ô cái này mà nhân giống thì thôi rồi mẹ đếm phải không biết mấy trăm kỳ nữa đây kiến ngại là thích tốc độ nhưng mà lại sợ độ cao <laughs> mẹ thế mày à chứ còn thế đó thích thôi đẹp thôi phải làm đùi gà cái này thì sắp tàn mất hoa rồi nhỉ không ạ nó tóm lại là cứ chơi cho nó đẹp thôi ừ hiển nhiên cái nào bán được là cứ anh người bán đi thấy chưa làm gà như xe à tre. tức là cái khuôn bên này của mình nguyên tre ươm nguyên kia bằng kia tre này nó là cái kia này nó là cái à đây là tre bên kia thì toàn cây nhỏ hết nhỉ Đây. năm cánh xanh thông chim. Ừ. Ừ thằng năm kinh doanh thông chim này cũng to tiền đấy <laughs> hại nhè như này của mình công nhận là nó hơi còi tặng em đây. Đấy, à. này thì em mới biết được người À đúng rồi, đây có có biết tem này rồi. À, mua từ tháng 1. Không có thằng nào hỏi mua cả. ừ, hòa bình. Ôi còn tặng vợ thế này thì làm thế nào mà người ta mua được. Thôi khoảng à, một thời gian nữa thì thôi lấy canh em ạ. Cái này chắc là bây giờ bán được. nhanh là được 20 triệu. Ừ. <laughs> Ồ thì bán nhanh 20 triệu là mất là đúng rồi. Bán bằng sau đây mình giới thiệu với các bác là một số cái à, cây à, kỳ mà ông chủ đang à, ươm đây thì rất nhiều giống Đấy, chè phú thọ này Đấy, các bác nhìn cái thân kỳ cũng tương đối là to cái này thì nếu các bác nào có nhu cầu uh, mua thì có thể uh, comment hoặc uh, liên hệ với số điện thoại của ông chủ Vân Lan mà như nãy ờ, mình đã nói với các bác ấy, là mình sẽ để ở phần mô tả của video bạn Hà 13 tuổi ông chủ Vân Lan này các bác có nhu cầu thì các bác cứ liên hệ trực tiếp hoặc các bác có thể nhắn tin ờ, thông qua cái ờ, video Đấy, chúc các bác chơi lan này sưu tầm được nhiều lan nhé cảm ơn các bác